Được chết. Cái sổ Không ngồi đi cả Con nằm lại đi Vào vào vào vào vào ai chúa Vào vào chúa ai chúa Cũng không có gì, hai tay <laughs>

dưới cơ mà tay dưới đâu ủa ba tay trên Bà đua rồi